phân tử Zip Booster bảo vệ động cơ khỏi các chất cặn gây cản trở chuyển động. Gasron Power Scooter bốc như mới để bạn lướt nhẹ như bay. Giới thiệu dầu nhất tổng hợp toàn phần Gasron Power Scooter mới dành cho xe tay ga cao cấp.